em và chào mừng anh em đã quay trở lại đến với kênh channel của tôi Và tôi là Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với kênh HR Karen Ok mọi người ơi, thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại đến với Free Fire rồi đây anh em Ê, và ngày hôm nay mình sẽ không gọi là solo với Simi nữa Mà ngày hôm nay mình sẽ gọi là chính thức review cho anh em Về một chiếc xe phải gọi là cực kỳ gọi là hot hôm bữa giờ luôn Đó chính là chiếc xe thể thao này của tôi nè anh em ơi Đây, nếu mà anh em nào mà mình chưa biết chiếc xe đó như thế nào Bây giờ tôi sẽ cho anh em coi thử nha À, xe đó của tôi đâu nha Đây anh em ơi, đây Xe gọi là MC Leon B1K anh em ơi Đó, ui rồi các bạn ơi Nhìn chiếc xe này nè các bạn Wow Hôm nay á, mình vừa mới săn lùng được chiếc xe này các bạn à Thì cái thuộc tính của chiếc xe này á, là sẽ giúp chúng ta gọi là à, giảm được sát thương nè Và sau đó là có thể tăng tốc được nữa luôn Ui, thời với anh em luôn đó là chưa bao giờ mà tôi gặp cái chiếc xe nào mà nó phải gọi là xịn như chiếc xe này luôn á mọi người Đấy, nói chung là, là ngày hôm nay tôi sẽ gọi là sử dụng chiếc xe này để gọi là vô Free Fire đua xe quen Simi Ủa Sim làm gì có đúng không? Ủa gì Sim có mà Đương ờ, nhiên là tôi mới có Vào trời này cho tôi nghe ông ngáy gáy mà tôi tôi ngáp lên ngáp xuống anh em trời ơi nghĩ cái gì sim không có như này như này à, à kiên cũng có xe à ok à, bạn ơi hôm nay mình sẽ cùng simi chạy bo để gọi là kiểu giống như là solo coi ai nhiều kêu hơn nha và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng kiếm chiếc xe này để gọi là chạy coi nó phê như thế nào nha anh em ơi còn bây giờ thì bắt đầu video nào let's go ok anh em ơi bây giờ tôi vừa mới thấy một cái hiện tượng lạ đó chính là bảng xếp hạng thẻ vô cực anh em à ấy tôi đang đứng top đầu anh em ơi ấy chưa xem thấy chưa cái đã nói rồi mà cái hơi bị bờ mà người yêu tôi người yêu tôi anh em ạ à, người yêu tôi nha à. ok anh em ơi thì nói chung là ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi là vô đây để gọi là đi kiếm chiếc xe nha mọi người ơi Đấy. Ôi mỗi lần em bây giờ nó mới cập nhật OB28 á sim vô một cái là sim nghe nó gì chế độ sinh tồn rồi yeah dạ, ok ủa gì vậy ờ ai cơ trưởng vậy à ai cơ trưởng vậy Xin nhảy kèm. Ờ. đi ờ. không nhảy ơ ờ. ủa ăn cay là cơ trưởng cái quay map đi đó thấy chưa cái à, cơ trưởng ờ, kìa nhảy đâu nhờ à, tôi nhảy đâu nhờ anh em ơi à, ok nhảy bừa đi anh em ơi nhờ nhảy bừa nhá ok nhảy bừa nào let's go Woo! đi với nào sim ơi không chơi anh nghèo thì lên xe anh đều à ông nói kiểu này hoài luôn rồi đi đi đi đi đi đi ngay mà đấy bây giờ tôi sẽ gọi là đi săn lùng chiếc xe gọi là Ferrari của tôi nha anh em đó thật ra thật ra cái tên của cái xe đó phải là ferrari anh em ơi đó là một cái tên khác nhưng mà cơ bản là tại vì tôi thích gọi nó như thế anh em hiểu không anh em dạ. thông cảm với mình nha ok ui rồi xuống đây lụm ngay một cái bình máu ok ok từ từ từ từ mình vứt luôn cái súng này các bạn ơi cái súng này mình không có xe này gọi là với lại mc uh, mc laren ở ờ, uh, mc laren anh em ạ à. gì mà mc mc laren gì tùm lum vậy <laughs> tôi biết tôi đọc đúng không nhưng mà tôi mong tôi đọc đúng anh em ạ à. nó mà xin nhặt được cái dao thái lan này tay ghê yeah. Oh cái đó cái đó phi dao xin mà phi được vô vô đầu là hay lắm luôn á thôi nhưng mà nhưng mà họ càng nghĩ chắc si không phi được đâu ông khanh tôi đúng không khanh đâu ôi có thằng ôi cái chưa có súng chưa có súng từ từ hai thằng luôn nha hai thằng luôn nha Ê, dữ rồi Đi, đi, đi, đi, đi, từ từ Ui, mình không có sống rồi mọi người ơi Đi xuống, xuống ngay, xuống ngay, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống Xuống gì, Đó. mình chơi luôn Giờ không có xuống, sao chơi Rồi, ông này bất, bất máu liều hơn máu não đi Rồi Mà không có súng thì phải đi nhặt súng chứ Súng này, súng này có súng nè À, cái có súng này, cái có súng này, cái có súng này Sợ hồi em tôi đúng lo luôn anh em Trời sung trong người chứ có gì trong tay Anh em mình chơi Free Fire là anh em chúng ta phải gọi là chơi cho nó máu anh em hiểu không Chơi theo kiểu gọi là sợ sợ thì chơi làm gì đúng không anh em Đấy <laughs> Ờ cay là nhất rồi Nhất ờ. cay luôn Nhất, cay Nhất cay Đấy Trong này sao sạch sẽ vậy À Ok ok là coi là coi Sao tại chị chỉ có cái khẩu nào của tôi tôi thích rồi anh em ơi Chết rồi Nhậu mình, mình nhận được khẩu sinh này thì mình đã có thể bắn được rồi mọi người ôi ôi hai thằng luôn hai thằng luôn ôi chết rồi chết rồi một thằng một thằng từ từ từ từ từ từ từ từ nấp vô biết rồi biết rồi biết rồi ngoài kia ngoài kia ngoài kia cái biết rồi cái biết rồi đằng sau cũng có nha trước mặt ok nóc đằng sau đằng sau hai thằng ờ. nha đằng sau hai thằng nha ok ok ok ok hai thằng hai thằng hai thằng Ghê quá Trời chỉ kịp làm gì hết trơn Nó bắn đùng đùng đùng đùng này cay Ghê quá Yên tâm Trời ơi Có cái đây rồi xin lo cái gì nhở Đúng không Ờ chứ Trời ơi Lỡ cay Bị cái gì tôi lo Tôi tính được Trời Ok ok ok em ơi Ôi tôi thấy đằng sau lưng này Nãy giờ nghe tiếng súng hơi bị căng thẳng luôn đấy Ô Bên ờ, đây bên đây bên đây Trời ơi Ôi ơi Sim ơi Sim ơi Sim ơi Ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi ờ rồi đâu rồi đâu đâu đâu cái bị nắp hả <laughs> rồi xong luôn đi luôn anh em ơi đi luôn rồi chim ơi trời ơi chim ơi em làm cái gì vậy thằng kia nó chặn sim trời thôi ra đi bay qua trận mới nào let's go ok anh em ơi qua trận mới nào anh em ơi đấy trận này tụi tôi đã gọi là uh, vector wow wow nhưng mà sẽ không ngồi vector đâu mình sẽ cầm hữu này trận này thì bọn mình quyết định là sẽ nhảy ở một nơi nó an toàn hơn chút xíu để chúng ta có thể gọi là uh, tiếp tục hành trình đi săn tìm chiếc xe của mình nha mọi người ơi Đấy, okay, đi okay, đi theo cài đi à, cài thấy xe rồi sim ơi này mới vô lấy xe nhanh hơn tôi à Tính đây, ra tôi chơi gần hết nữa Trận với lấy xe luôn anh em đi ca đi ca cẩn thận nha cẩn thận nha Bây giờ vẫn còn rất là đông mọi người ơi Trận này thì theo mình thấy là hình như có vẻ là rất là nhiều người luôn á mọi người Nhiều người hơn là boss luôn đấy oh Ôi tôi thấy cái thanh niên tôi, thấy, tôi thấy cái thanh niên so gì hồi đó Hồi nãy giờ dưới đường hơi bị nhiều luôn á nha Tôi nãy chờ là gì Lên lên đây Ôi có người sau lưng Sau lưng sau lưng à, wow Cái à. xe này nó giảm sát thương thật anh em ơi Wow đâm nó đi ai để cài để cài thằng này láo nha đây các bạn đây mình sẽ nó bắn chúng sim ra thôi nó bắn chúng sim hả ờ nó bắn chúng sim nhưng mà bay có không vì gì hết trơn á đó thằng đó rồi rồi anh em thấy chiếc xe của chúng ta nó nó rất là nổi luôn á mọi người đi cái xe này nó đúng nổi luôn á và đặc biệt nữa là mình thích nhất là nó, nó, nó có cái bồ nó có cái bồ ở đằng sau này anh em này đấy nó có cái bồ đằng ờ. sau này. Nè có xe máy thôi cay cho xin xuống dưới đi xe máy nè Cho Duyên vào Ông bỏ tôi lại vậy Trời ác độc quá Ô ô cái gì Lên lên lên lên Hai xe luôn hả Lên đi lên đi lên đi lên đi Cẩn thận cẩn thận nha đất. Ok biết rồi Đó Ai à, em lấy không Điện điện điện đi ok Đi ok đi ok điển phải các bạn ơi hai chiến luôn anh em ơi cái phi fire này tôi không có gọi là coi được màn hình đấy nên là tôi không có quay ra đằng sau để cho anh em coi được mà tôi vẫn tôi vẫn thấy đằng sau cay các bạn oh my god so cool let's go bây giờ mình đi đâu ta mình ở biết đâu mình biết đâu mình đi gọi là để cùng anh đi qua bao đại dương từ từ, không đi còn tôi đâu tôi ngồi tôi lái xe nè thử chỗ này coi có chỗ coi có gì không có cái mũ hai nè cũng ừ. chạy ít súng á mọi người ơi mình ờ, trận này mình nhảy khu an toàn quá nên là nó rất ít súng mình hạn chế giao tranh nha anh em mình hạn chế giao tranh để mình gọi là review gọi là chiếc xe này cho anh em á chứ ra mấy cái này dễ mà tôi bắn được phát có chết luôn ok để tiếp xem mời, cái lúc xong rồi xem ơi rồi đi tiếp thôi nó nó không trong, trong nhà này không có gì hết đi đi xem đi trước đi xem đi trước đi let's go Đi đâu ta Đi đi đi đi Mình đi một vòng luôn anh cứ đi theo đường đây. Ôi cái này cái này cái này Trời ơi đây Đây đây đây đây đây Mày chạy hả Chạy này ơi nó, nó, nó vẫn đứng gì được Ok nó chết rồi nó chết rồi Hay quá thầy ơi Có gì đâu có gì đâu à, ờ, Chia bật chứ mặt chứ mặt chứ mặt Cái mặt thêm ơi. Ok ok cái nóc rồi, cái hàng ngục rồi. Đi đi đi tiếp đi tiếp tiếp tiếp tiếp. 23 đứa anh em ơi, còn 23 đứa nữa ở trong đó có mình, rồi sim. Tôi đầu xíu coi Có gì thú vị không Không gì đó Ô kiếm kalana này mát Ui ngoánh ngoánh Ô cây có cây lông tộc nè đi, đi đi tiếp tiếp tiếp tiếp Đi thôi biết đi đâu ta Đi Đi rồi bây giờ mình đi săn người nghe mày đấy rồi bắt đầu đủ đồ đấy à, đi ngược lại thêm ơi <laughs> đi ngược xe lại tự tôi, xe túi tự đi đi đi à đi ngược thôi các bạn ơi không đi tới được cái gì vậy xem cái gì vậy <laughs> mày xe quá xe chưa nổ cái rồi cái bò cái bò nó <laughs> vô rồi đi ngược lại đi ngược lại đi ngược lại cái ờ cái hay chim mà có thằng rồi à, đây à à mày à này bắn đi bắn đi xe này của... ôi ôi có đứa giết luôn rồi tôi thấy nó rồi tôi thấy nó rồi cái điều hạn chế này của free fire đó chính là Vậy giống như là mình sẽ không có kiểu như là quay chuồng để xem đối thủ đang ở đâu các bạn <laughs> Ông vui quá Út gì vậy Headshot bắn ai vậy bạn Bạn bắn ai vậy bạn ơi Xe hơi xịn đấy Ui thằng này nhiều đồ nha Thằng này nhiều đồ Canh lụm được cây mb mươi rồi Ok anh em ơi Có mb mươi rồi thôi càng nghĩ là nên đi chung đi sim ơi nguy hiểm á đi chung đi đi chung đi chung đi chung ok anh em ơi bây giờ tôi đủ đời nha anh em mb 40 này rồi sau đó là còn cây long tộc nữa ui hai cây này mà gặp lại thì thôi nó best luôn rồi anh em ơi ok bây giờ bắt đầu bắt đầu mình đi mình chơi nó gọi là có thể gọi là hổ báo hơn được nè mọi người bây giờ là bắt đầu chơi hổ báo cho xem ok ok vô là chém luôn mặc kệ đó là Ok, không chơi nghèo thì lên sen đều Giờ giờ giờ gặp nó là chém đó, không ngon cầm nó lại Ok anh em ơi, ok Đi đâu nào anh em ơi, đi đâu nào Ui chỗ này cao quá, ui chết rồi, lấy ngủ rồi anh em ơi Lắng gì coi, trời ơi Tụi nó sai lòng khi cho cây lái xe kìa Ôi trời ơi, chim nghĩ là chim lái xe giỏi lắm hả Giỏi hơn ông mà được rồi thấy giờ, thấy giờ, thấy giờ, thấy giờ, thấy giờ, thấy giờ, thấy giờ thấy chưa mới nói xong luôn đi đi đi đi đường khác các bạn ơi trời mới nói xong luôn trời ơi ok xin biết tại sao nó lại lên đều lâu xin tại do xin mập à ừ. À, chứ không phải là do không biết lái hả alo ôi chim mập á chim ơi trời xin béo rồi tỉnh ra ông mới là người béo không à, không biết lái xe còn béo đã đâu chạy được nhở? Ờ. nhờ <laughs> hơi body samsung gì không sao Thiếp, Yêu tôi mà Thiếp trời ca <laughs> Ủa sao có xe gì bự ờ, dữ vậy Xe xe cái đó là xe à, xe khác rồi Oh my god À Hai thằng À Đồ đồ đồ đồ đồ Nó nó chơi bông keo anh em ơi ờ, Oh my god Không sao cái xe này giảm sát thương Cái xe này giảm sát thương Oh my god giờ sao cay ừ, Vậy sao cay Rồi để cay để cay cài múa xem coi nè <laughs> ok dám đùa giỡn hả à? dám đùa giỡn à à rồi không chơi ngu rồi bấm kéo đâu bấm kéo đâu kìa kìa kìa kìa à đáng lẽ là tôi nên chạy luôn anh em à tôi ngu quá chắc chắc giờ nó ngồi nó cười đáng lẽ tôi nên chạy luôn đó nhưng mà sao mục đích của video ngày hôm nay của chúng ta đó chính là review chiếc xe mới này của mình Đấy và nói chung là cảm ơn mọi người đã xem video này Nói chung là theo tôi cảm nhận về chiếc xe này thực ra thì nó thứ nhất là nó rất là đẹp không phải bàn cãi rồi nè Và thứ hai nữa là nó rất là kiểu chạy nhanh luôn và thứ ba nữa là mình rất là thích cái cái bô của nó các bạn à Thật sự luôn là nếu mà bạn nào mà sở hữu được chiếc xe này thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là đáng để có thể sở hữu cái xe này luôn Ok và cảm ơn các bạn đã coi video này và nếu mà bạn yêu thích thì đừng quên đó là cho channel của mình một nút like, share và subscribe nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video video tiếp theo. Bye bye.